trời thu xanh ngát tung tăng em tới trường gặp cô giáo dịu hiền mẹ cầm tay yêu thương gió reo chim vui hót bước chân càng thương tình cô và tình mẹ theo em muôn dặm đường giữa trời thu xanh ngát tung tăng em tới trường gặp cô giáo trời thu xanh ngát tung tăng tình cô và tình mẹ theo em muôn dặm đường bao nhiêu bao nhiêu niềm mơ ước bao ngọt ngào yêu thương tình cô và tình mẹ theo chân em tới trường tình cô và tình mẹ theo em muôn dặm đường theo chân em tới trường tình cô tình mẹ theo em muốn dặm đưa